Vâng, xin uh, kính chào tất cả quý vị và các bạn Tôi tên là Đặng Phương Chuyên gia chăm sóc sức khỏe Chuyên gia cảm sản Và cũng là Cũng là nhà à, Một uh, Master NLP Về NLP thì hôm qua tôi nói rồi Nhưng hôm nay các bạn nhìn thấy trên bàn chúng ta Trên bàn của làm việc của tôi Và xung quanh tôi Là các cái hình thái của kim tự tháp Các bạn ạ vì sao nó lại nhiều như vậy hôm nay lại lại, lại trên bàn tôi rất nhiều kim tự tháp và ông này là cái gì mà lại lại, lại sao lại, lại cái gì cũng biết ông này là ai mà cái gì cũng biết đó đúng tôi học rất nhiều và biết rất nhiều nó cũng vô tình đó, đẩy tôi và tôi uh, rất đam mê về các cái cái cái cái, cái, ờ, uh, cái công nghệ và các cái cái, cái, uh, năng lượng và những cái những cái huyền bí trong vũ trụ này thì hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn biết tại sao tôi lại có một cái đống kim tự tháp nghi ngút này kể cả một chiếc máy đo từ trường các bạn đó, một cái máy đo sóng điện tử đó à, khi chúng ta rơi vào các cái, cái, cái sóng điện tử máy sóng điện tử để đo, đo vào các cái cái cái uh, đồ dùng từ uh, cái máy tính cái điện thoại hay là cục phát wifi nó đều đều phát ra những cái báo động những cái tiếng mà cái sóng cho phép hay không cho phép đó, đây là cái cái mà tôi tôi tôi cái cái đồ nghề tôi phải sắm bởi vì sao tôi muốn tìm hiểu về cái năng lượng kim tự tháp từ những cái kim tự tháp rất đứng cho đến cái kim tự tháp góc giống những cái góc mà các bạn đang nhìn thấy kim tự tháp ở ở trên mạng đó là kim góc kỳ dài thì hôm nay tôi muốn cho các bạn biết về kim tháp có cái giá trị gì mà tôi lại bỏ công ra rất nhiều từ cái cái cái cái cái giáp vàng từ cái giáp vàng cho đến cái kim tự tháp bằng kính đó cho đến cái kim tự tháp đúc đúc đó và những cái kim tự tháp tôi mua trên mạng nó nhỏ nhỏ nhỏ này đang chào bán trên mạng có mấy chục nghìn vài trăm nghìn các bạn các bạn nhé vì sao vậy thì vì tôi nghe thấy đam mê quá họ nói về kim của tháp năng lượng này rồi sóng này à, tôi đặt cả cái cái đo sóng tôi mua về thì tôi tôi tôi kiểm chứng thì điều đó nó có tác dụng gì thì sau ít phút nữa các bạn sẽ biết còn bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu kim của tháp tại sao mà tôi lại là một người bỏ ra khá nhiều tiền để nghiên cứu về kim tự tháp mục đích của tôi là gì thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu kim tự tháp bởi vì trên thế giới thì kim tự tháp ở rất nhiều nơi kể cả mới người ta đang xây dựng và cũ là cái kim tự tháp hàng có thể hàng triệu triệu năm nó thuộc nền văn minh trước đây rồi bây giờ chúng ta cùng theo dõi sơ bộ một chút trên uh, trên trên internet trên youtube các bạn sẽ biết là chúng ta cùng bắt đầu vâng thưa các bạn trên màn ảnh chúng ta đây là kim tự tháp khu vực Trung Quốc các bạn mới nghe nói đến về kim tự tháp ở Giza Ai Cập kim tự tháp Giza Ai Cập rồi kim tự sa tháp Bosnia hay là kim tự tháp dưới à, dưới đáy đại dương thế nhưng mà kim tự tháp Trung Quốc thì ít người biết đến bởi vì Trung Quốc họ đang giấu một lý do gì đó họ giấu họ không cho chúng ta biết đến kim tự tháp của họ họ đã trồng cả những cái cây lên các bạn họ trồng cả các cái cây lên đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất lạ đúng không kim tự tháp mà cũng phải giấu à, vì sao vậy chắc chắn có những cái điều bí ẩn ở đó và vì sao tôi nghiên cứu thì các bạn nhìn vào đây đây là kim tự tháp ở Bosnia và tại sao nó có cái sóng năng lượng này các bạn nhìn xem đó nó sẽ có sóng năng lượng này đó là một cái kim tự tháp tại sao nó có sóng năng lượng này thì những cái điều mà chính ở cái cái cái cái sóng năng lượng này thì tôi bắt đầu mới mới thấy lạ và tôi mới nghiên cứu thì sóng sóng sóng năng lượng này nó có tác dụng như thế nào và ứng dụng trong đời sống mình liệu có ứng dụng được gì không và đây là kim tự tháp mạ vàng của người Mỹ họ mới xây dựng các bạn nhé thì các bạn nên nhìn vào đây các bạn có thể đánh ở trên mạng ra kim tự tháp mạ vàng có huyền năng chữa bệnh kỳ diệu đến kinh ngạc thế kinh ngạc như thế nào tôi nghe tôi để đó tôi phải thí nghiệm kim tự tháp à, của tôi thì tôi mới khẳng định tôi mới chứng minh điều đó là đúng với tôi tất cả sự thật đều phải được chứng minh các bạn hãy nhìn thấy cái mà từ tháp Bosnia này, những cái hình ảnh ở khu vực dân cư rất đông và nó có cái sóng năng lượng mà rất rõ đó đây là chụp cái à, cái cái khung ảnh từ xa ở khu vực dân cư ở các bạn nhìn thấy cái khu vực này rất đông kín mít ở đây các bạn có thể à, lên mạng các bạn à, tìm hiểu được và biết được đến cái giá trị kim tự tháp còn kim tự tháp nhiều người nói là tại sao kim tự tháp của người ta thấp mà nó nó nó có cái mái à, khác kim tự tháp thì đây là kim tự tháp uh, có tên là kim tự tháp um, Nubian các bạn nha cái độ mái dốc nó rất cao đấy thực ra là cái độ dốc này nó là 72 độ và kim tự tháp này có tác dụng gì có tác dụng gì tại sao lại có cái dạng kim tự tháp đó thì các bạn cứ theo dõi cái à, cái cái cái, cái, cái à, uh, thí nghiệm của tôi ở trong các kim tự tháp các bạn sẽ biết là tại sao tôi nghiên cứu về kim tự tháp và nó có tác dụng gì không đó là vừa rồi chúng ta xem sơ bộ ở trên uh, trên thông tin đại chúng trên mạng youtube rồi kể cả những vt22 khám phá những cái uh, năng lượng siêu nhiên của đài truyền hình việt nam cũng đã giới thiệu thì các bạn có thể vào đó xem xét còn tôi là người trực tiếp trực tiếp được học từ những người thầy tôi cũng đã từng gặp những người thầy về tâm linh và đặc biệt là tôi đã gặp một người thầy hiện nay ông ấy đã xây 29 cúp 29 cúp kim tự tháp tại Nga đó là ông Uvanov viện trưởng viện năng lượng à, UFO nghiên cứu về UFO ông là viện trưởng nghiên cứu về UFO của Nga Uvanov tôi đã trực tiếp được nghe ông chia sẻ ông ấy giảng về các các cái cách xây dựng kim tự tháp như thế nào rồi à, những cái à, cái cái cái chất liệu của bên đó họ xây như nào còn với tôi tôi lại tìm ra chất liệu riêng của tôi tôi dựa cái gì mà tôi lại có thể khẳng định được cái chất liệu của tôi thực ra như các bạn đã nghe về cái cái video trước của tôi nói về sức mạnh tiềm thức thì sức mạnh tiềm thức là một cái có thể gọi là thần thánh trong cơ thể người chúng ta chỉ cần biết cài đặt cài đặt cài đặt đến khi nó nở ra thôi tôi đã cài đặt liên tục để ra một cái chất liệu mà kim tự tháp hiện nay tôi đang sử dụng thì cái ứng dụng kim tự tháp như thế nào thì tôi đến bây giờ tôi chưa công bố mặc dù nó cực kỳ tốt cực kỳ hay tôi nghĩ rằng bất cứ giám đốc một doanh nghiệp nào ấy bất cứ ai làm việc trên máy để trên trên bàn mình nên có một cái kim tự tháp mà cái chất liệu tôi đã đã tìm ra nó hút năng lượng xấu vào đó mà nó lại còn chứng minh được đó cái điều đó sau khi để cốc nước trong đó thì cái kim tháp đó như thế nào thì sắp tới có thể trong trong tháng tầm khoảng tháng 5 tháng 6 nếu ai là người sau khi xem tôi thí nghiệm cùng tôi mà thấy ưng đặt tôi tôi sẽ sẽ sản xuất cái đó còn trước đây tại sao tôi đam mê cái kim tự tháp thì lên mạng đặt tôi thấy hay quá tôi góp vào kim tự tháp Nubian thế ra cái kim tự tháp nhiều nước sản xuất rồi bên các nước bên châu âu luôn các bạn nhé đó họ sản xuất những kim tự tháp bé bé như này họ bán bé bé này bán và họ nói năng lượng này năng lượng nọ rất hay tôi nghe tôi thấy hay quá tôi mới mua sóng cái cái cái, cái máy máy máy à, à, đo sóng điện tử về để tôi kiểm tra xem có đúng không thế nhưng cuối cùng tôi nghĩ không đúng thế tôi bảo chẳng lẽ họ nghiên cứu nhiều thế họ lại nói dối mà nó nói dối đó thì tôi thấy trên đó có người nói hay có người phê phán tôi lại vẫn phải mua tiếp tôi đặt trên mạng kim tự tháp bé bé này nó có năm bảy chục nghìn một vài trăm hai ba trăm nghìn đó kim tự tháp lên vài triệu nhưng cuối cùng về đúng là không có thật thế nhưng sau khi tôi cài đặt về về về tâm thức của tôi về tiềm thức của tôi nó nở nó cho tôi một cái chất liệu thì tôi mới mang cái kim tự tháp đó đi thử nghiệm thì tôi thấy ờ nó có giá trị thật thế là tôi vào mạng tôi đọc thì tôi vô tình tôi lại tìm được cái kim tự tháp như này các bạn xem đó là kim tự tháp vàng mà tại sao mà kim tự tháp vàng ở bên mỹ nó kim tự tháp màu vàng ở bên mỹ mà đến khi trồng cây trái ở trong trong trong trong trong uh, trong uh, kim tự tháp đó thì năng suất của cây trồng tăng gấp 3 lần các bạn các bạn sợ ba lần các bạn bảo một một cây trái mà tăng gấp 3 lần so với hiệu quả trồng ở ngoài tự nhiên thì nó là kinh khủng và những năng lực huyền bí đó làm tôi càng say mê rồi tiếp đến tôi đọc về cái kim tự tháp mà mà người nga họ dựa vào cái kim tự tháp Nubian người ta cho các loại muối ớt thức ăn rồi các loại dược phẩm và trong đó trước khi sử dụng thì nó tăng hiệu quả lên đến gấp nhiều lần đó và hạt giống để trong kim tự tháp thì tăng sản lượng từ 20 30 phần trăm đến 100 phần trăm như là gấp đôi thì tôi thấy bảo ờ cái đó là rất thực tôi ờ, sẵn sàng bỏ công và những thời giờ um, có thể rất nhiều thời giờ để nghiên cứu và thí nghiệm kim tự tháp sắp tới tôi sẽ thí nghiệm kim tự tháp bằng cái, cái xem cái năng lượng đó nó có giúp được cho sự sống mức độ ở cái mức độ gọi là là siêu cao không bởi vì cái đó là cái bí mật mà mà một số ờ, bạn bè à, những người thầy của tôi chia sẻ với nhau thì cái đó tôi sẽ không phổ cập nhưng cái giá trị mà mà nhìn thấy tôi sẽ phổ cập là cho các bạn biết là, là khi mình dùng cái kim tự tháp đó thu những năng lượng ở trong nhà thì thấy ngủ ngon hơn này rồi làm việc là năng ờ, có, có cảm thấy năng lượng nó lên cao hơn rất nhiều đấy và mình không có cái các cái nó giảm hết tất cả các cái sóng điện từ đó, ảnh hưởng đến não đến cơ thể con người thì đây là một cái ứng dụng rất tốt cho các văn phòng à, còn kim tự tháp to nếu sau này phát triển thí nghiệm được thì tôi sẽ sẽ phát triển kim tự tháp à, có thể hợp tác với ai đó để sản xuất cái kim tự tháp mà ra được cái kim tự tháp để tăng được cái sản lượng giống cây trồng lên cho cho đất Việt Nam ý nhất là tất cả chúng ta phải dùng cho đất nước Việt Nam chúng ta phát triển đã nên tôi đang nghiên cứu và ưu tiên cái này à, nếu như cái điều kiện mà mà mà tài chính tốt thì tôi đã đã có thể nghiên cứu lớn rồi nhưng mà vì cái tài chính nó cũng hạn hẹp nên thì tôi cũng đang mon men đến đâu nghiên cứu đến đó nó hơi chậm một chút nên các bạn theo dõi thì các bạn thấy là à, nó hơi chậm thì các bạn đừng sốt ruột nếu các bạn à, mà thấy hay các bạn các bạn tạo điều kiện cho giúp đỡ tôi thì các bạn thấy hay các bạn đặt được cái kim tự tháp thì tôi có thể bắt đầu sản xuất cho các bạn tuy nhiên tôi nói thẳng với các bạn các bạn hiện tại giờ đặt tôi tôi cũng làm bởi vì tôi phải chứng minh hiệu quả thực sự tôi mới làm mình, mình, mình, mình nhận lời đó mới nhận lời có thể trong vòng 1 đến 2 tháng nữa và thời điểm này là ngày mùng 3 hôm nay là mùng 3 tháng 4 nên là các bạn có thấy hay nghe tôi nói hay nghe xem trên mạng hay thì cũng phải đợi tôi chứng minh riêng tôi riêng cá nhân tôi không có chứng minh cụ thể tôi không không tin bất cứ một điều gì nên vì vậy tôi sẽ phải chứng minh cho chính bản thân tôi thừa nhận điều đó và có thể tôi quay trực tiếp để cho các bạn xem cái điều mà tôi chứng minh nó kết quả như nào thì tôi sẵn sàng nhận lời với các bạn cảm ơn các bạn theo dõi tuy nhiên tuy nhiên có một điều hôm nay là ngày mùng 4 hôm nay là mùng 4 à xin lỗi hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 các bạn nha nhưng tôi đã biết được là cái phương pháp chăm sóc sức khỏe của tôi bằng cái máy sấy sấy lưng sấy uh, tăng hệ huyết tăng cường hệ huyết đã có người chia sẻ với tôi là khỏi covid 19 các bạn nha các bạn nghe Uh, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 3 tháng 4 tôi đã được một số bạn có một hai người chia sẻ với cá nhân tôi và cũng cả có cả chia sẻ trên nhóm đó là dùng cái phương pháp tăng cường tăng tăng cường uh, tăng cường sức đề kháng của cơ thể bằng cái máy sấy đó sấy vào khu vực trên lưng và mặt đẩy đầu đã khỏi được bệnh do virus corona gây nên và tôi muốn biết điều này là ai chia sẻ nếu như ai đang làm cái điều đó tốt chia sẻ lên cộng đồng giúp người Mỹ vượt qua giúp người Mỹ vượt qua và bảo họ ứng dụng ngay tôi uh, nghĩ rằng điều này cực kỳ giá trị còn hôm nay tôi đã chia sẻ cho các bạn biết những cái điều mà tôi đang nghiên cứu về kim tự tháp Để xin cảm ơn các bạn hãy chia sẻ và có thể các bạn đăng ký để các bạn theo dõi những cái thử nghiệm của tôi cái năng lượng kim tự tháp giá trị như thế nào xin cảm ơn các bạn đã theo dõi